Vâng, à, xin chào tất cả các bạn nhé Hôm nay à, bên mình giới thiệu cho các bạn một sản phẩm rất là hay Đó là máy phát điện mini Công suất của máy thì à, đạt từ 500 đến 700W Trong quá trình mất điện thì dùng rất là ok các bạn nhé Có thể sử dụng điện sáng quạt rồi là những thiết bị trong gia đình Rất là tiện dụng Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt cái sản phẩm này vào xe máy nhé lắp cái này thì cũng rất là đơn giản thôi chúng ta chỉ cần ờ, tháo cái nắp nhựa này ra thôi tháo nắp nhựa ra bên hông xe tháo nắp nhựa ra đó và vặn vặn bằng tay rất là dễ dàng vặn bằng tay rất là dễ dàng ở đầu đó nó có gen rất là dễ dàng các bạn nhé tháo lắp rất là đơn giản thao tác chắc khoảng tầm một phút là chúng ta có điện trở lại nhé đó cái này nổ rất là êm nha, chỉ gang vi thôi các bạn nha, gang vi thôi rất là êm đó. rất là tuyệt vời chúng ta chỉ mất khoảng một phút là có điện trở lại đó đây là đồng hồ chỉ 220V các bạn nhé chuẩn luôn nổ ga rất là nhỏ đạt đủ điện luôn đó giờ mình uh, rút thử ra này mình hiện tại là bây giờ mình đang chạy hai quạt các bạn nhé bây giờ mình sẽ cắm thêm tải này chuẩn bị cắm thêm tải này cắm thêm quả máy mài đi cho nó máu đúng không motor mài rất là khổ đó áp dạ, vẫn ok bác mày thử cái xem này ok rất là khỏe các bạn nha cắm thêm một cái bóng nữa xem này ok sáng Bây dạ, giờ mình ờ, rút cái tổng ra rút tổng rút tổng ra đấy cắm vào thế này ok chạy rất là êm ái các bạn nha lát nữa thì mình sẽ thử vào con zim cho các bạn xem các bạn chờ tí mình sẽ thử con diêm nhé cái này à, tháo lắp rất là đơn giản ok đây là căn xe Jim các bạn nhé cái này thì dùng cho rất nhiều loại xe các bạn nhé xe quay xe Jim xe tàu rất nhiều tháo lắp rất là đơn giản đây mình đang lắp con Jim này Jim Việt Jim tàu Jim Hàn Quốc quay các loại dùng rất ok đó đề ok cắm nguồn vào vẫn các ờ, thiết bị tải như nãy các bạn nha rút đỡ ra đã đúng rồi rút quả máy mài riêu đi rồi rồi cắm tải vào ok quạt quay khi có tải máy rất là êm Đấy. điện áp 220V rất chuẩn rồi cắm thêm con tải nữa xem này, cắm quả bóng chưa đi đó rất ok rất là khỏe các bạn nhé cái này khi mất điện thì rất là thoải mái cắm thử qua máy mài xem nào mài thử ok <laughs> rất là tuyệt vời các bạn cái này thì ờ, anh em nào đặt hàng thì ờ, bên mình sẽ sản xuất và gửi tận nơi cho các bạn nha bên mình ship hàng toàn quốc nha anh em quan tâm thì à, để lại số điện thoại dưới video này bên mình sẽ gọi lại để xin địa chỉ gọi lại để xin địa chỉ và các bạn cần à, thắc mắc câu hỏi gì thì bên mình sẽ giải đáp luôn ok cái này số lượng có hạn nha các bạn đặt thì ờ, để lại số điện thoại nha thì ờ, bên mình sẽ lên đơn và gửi hàng cho các bạn nha cảm ơn các bạn xem video xin chào các bạn